Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Tụi mình là YNK Adventure Thì hôm nay á, là cuối tuần, tụi mình chuẩn, đang chuẩn bị đi camping và đi câu cá Thì đây, mình sẽ cho mọi người xem Mình à, pack rất là nhiều đồ ở trên xe để chuẩn bị đi câu à, đồ ờ, đợt này đi là tôi ờ, mình đang tính đi ờ, trước mắt là đang tính đi 3 ngày hai đêm đó đây mình sẽ đưa máy quay để cho các bạn xem này đồ trên xe của mình là đầy nhóc luôn đó một xe bình thường mình đi thì mình hay đóng cái nắp cốp này là cho Gòn này nhưng mà hôm nay thì nhiều đồ quá cho nên phải mở ra rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên đường nếu mà tới nơi mà có thời gian thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái cành à, tụi mình setup đó ok mọi người đây mình quay cho mọi người xem à, kỳ him freeway này hôm nay cuối tuần là đông như thế nào này ai cũng đi chơi này 当归回 đây tụi mình vừa tới nơi đây hôm nay á thì à, bị mất cái chỗ mà tụi mình yêu thích à, cho nên là đi qua cái chỗ kế bên nó cũng tầm tám bây giờ thì à, tối rồi cho nên quay cho mọi người coi sơ sơ thôi à, mới đi cắt được à, một đống cùi này để mà đốt lửa để tối nay nấu ăn này đó rồi ngày mai sẽ quay thêm cho mọi người nhá hôm nay thì chỉ có nhiêu đấy thôi nhưng tới nơi mà có chỗ để mà camping về câu cá là ngon lành này đó <laughs> hôm nay ở đây đông như hồi mọi người ạ <laughs> tuần trước mình đi thì đã đông rồi tuần nay còn đông hơn nữa đây cái lò lửa thần thánh của mình đó chút nữa ờ, vợ mình nấu cho một quả à, phở bắc ăn ở trong rừng à, hợp lý chưa phở bắc nha anh ở trong rừng Đấy. đây cho mọi người xem tô phở bắc ở trong rừng Đó. chưa có quầy này Đó. có ai bị rừng mà được ăn một tô phở bắc như thế này không đây nồi nước <laughs> cả trứng chân này nha hey, hoành tráng chưa rồi đây là bữa tối đầu tiên của tụi mình đi à, camping và đi à, câu cá xin mời mọi người nha đây mọi người biết con này là con gì không <laughs> tụi mình à, lúc này á ờ, vừa tới cắm trại ờ, set up lều xong thì ngồi làm cái tô phở vừa ăn vừa xong tô phở chưa kịp ngồi thở nữa thì chuông là kêu chạy tuột quần luôn thì <laughs> vớt được con này đó đây con này là con cà mú đó quá hợp lý luôn bắt xong người đem lên nướng thế này chút ờ, người bóc miếng ăn cho nó vui đó mà người nhìn thấy hấp dẫn chưa đây ở trong rừng có dây bạc ờ, bọc nướng cá hoành trắng mọi người <laughs> đó, đi chơi là tụi mình chuẩn bị hết á yeah. lần trước tụi mình là nướng cá ăn gỏi cuốn rồi bây giờ ờ, cá này nướng chấm muối ăn rồi <laughs> ăn cho nó vui đấy đây thì trong khi uh, tụi mình đang đợi cá chín nhá thì uh, thôi miếng tằm xúc xích ăn cho nó đỡ buồn miệng ha <laughs> ghê chưa à, <laughs> ngon lành cành đào nhá xin mời mọi người nhá <laughs> có ai không tương ở tao đó ngon chưa trời ơi này là xúc xích nướng than một cây mấy tiền em <laughs> thôi trong rừng mình lấy rẻ một cây mưa đồng thôi <laughs> đã chưa đây cái xúc xích mình mới nướng đó cho mọi người xem này nhìn ngon chưa rồi mình ăn thử nha ui rồi uhm, quá ngon xúc xích này xúc xích gì hả ừ, sushi phô mai Ui, trời ơi bà chị bò chét xin mời mọi người nhá <laughs> đây cả tụi mình mời câu ở dưới sông lên đem vào nướng luôn đó bây giờ chấm muối tiêu ăn đã chưa may mắn mọi người ạ vừa cầm trài xong có cầm cá ăn liền đã quá hợp lý rồi chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá xin chào mọi người tụi mình là Wild Adventure đây là bữa sáng đầu tiên tụi mình uh, thức dậy uh, trong chuyến đi camping của tụi mình đó thì mình quay cho mọi người xem cái cảnh vật xung quanh thấy nó bình yên cơ à, đây là khu của um, tụi mình đang cầm trái nhá đây mình sẽ quay cho mọi người coi này đấy đây, đây là khu của tụi mình đã hạ trại hôm qua đây là gỗ tụi mình cắt này đây rất là bình yên mọi người ạ à, đó là bờ sông trước mặt là để câu cá luôn Đấy. sáng sớm mà dậy cho củi vào lò đốt lửa lên cho nó ấm xong rồi một chút nữa là có lửa để nấu ăn à, cái lò lửa này của mình thì đốt nhanh lắm cho củi vào xong rồi cho một ít lá khô là lửa lên trong tầm cỡ khoảng 2 phút là lửa lên này không cần phải phải ờ, làm gì nhiều hết đó mà mình ờ, cho mấy cái que bưởi này vào nó vẫn chạy này chứ không, không cần phải chè nhỏ ra à, cho nên là cái này này rất là lợi hại à, nếu mà có điều kiện á thì hôm nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái thùng này thùng này là thùng bia nhá à, thép không rỉ rất là tiền luôn à, đây còn đây là cái lều của tụi mình sau lẹt đằng sau kia Đấy. Đó, tụi mình cuối tuần thì chỉ cần đi vào rừng thư giãn như thế này là là sau một tuần làm việc mệt mỏi là rất là thoải mái đây à, ok để có gì hôm nay à, có gì đặc biệt nữa thì mình sẽ update với mọi người thêm nhá đây mình quay cho mọi người cái bờ sông à, chỗ tụi mình câu cá nha à, rộng thoải mái vừa câu được cá vừa bắt được tép à, mình thích không đây quả thoải mái luôn à. cái vị trí này đẹp lắm mọi người ạ à, lúc này mình vừa cho mọi người xem à, cái vị trí mà tụi mình câu cá thì mình đi khá nhiều chỗ rồi thì mình thấy là chỗ này là một trong những cái chỗ đẹp nhất à, mọi người à, xem video của mình nếu à, mọi người à, thích đi câu cá hoặc là đi cầm trại với gia đình thì đây là một à, địa điểm rất là thích hợp nếu mà ai muốn á biết cái địa chỉ này thì nhớ like comment và share cho mình rồi à, nhắn tin cho mình là mình sẽ chia sẻ à, vị trí cho mọi người nhá đó à, đó là cách mà mọi người có thể ủng hộ và giúp đỡ mình phát triển cái channel của mình nhớ nha đây mình đang tính thu cân để đi về á thì tự nhiên thấy con này <laughs> một con cá mú <laughs> bị mắc từ lúc nào không biết luôn để nó xuống nó nó nó không há cái miệng nữa rồi giờ quay cận cảnh cho mọi người xem này cái con này á mắc cười lắm tự nhiên là dính <laughs> vô cái, cái cái lưỡi của mình nhưng mà trong cái miệng của nó nó đã ăn một cái cái cái một cái à, lưỡi của cái cân thạc nữa rồi xong là bị đứt dây đó xong cái một cái lưỡi này một cái này hai cái này đó đây con này con này là chắc chắn là nhỏ rồi cho nên là mình sẽ thả lại nhá đó, nhưng mà sáng sớm là như thế này là rất là vui rồi ok mọi người thì tụi mình mới đi camping về thì chuyến này á là mình không quay được nhiều video tại ờ, tụi mình bận quá đó thì vợ mình uh, vừa mới dọn dẹp xong cái thùng này lúc trước mình đi thì cả cái phía sau này là là chất qua trời đồ thì mới dọn dẹp sơ sơ đó dọn dẹp sơ sơ ngày mai là phải rửa xe xe rất là bẩn tại uh, đi ở trong rừng cho nên là rất là bụi bẩn đây có cái lốp của mình này đó bùi qua trời bùi luôn xe quả dơ luôn đó thì ngày mai mà mình mà, mà rửa xe mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái clip mà tụi mình rửa xe ở nhà là như thế nào đó rồi mọi người xem đi đi nếu hay thì ủng hộ để tụi mình làm thêm nhiều um, video về rửa xe tại giá nhá rửa xe này là hơn cả rửa xe năm sao ở ngoài tiệm nữa à, thì mình sẽ quay vào mừng người xem đó, xe mình là dính đây mấy con bò mà bay ngoài đường luôn trước nay thì thì không tệ lắm nhưng mà trên lều của mình này mọi người coi này qua wow, trời đó xe bụi dớ lắm dơ hay luôn này coi này đó ok mọi người rồi kết thúc chuyến đi của tụi mình nhá tạm biệt mọi người hẹn gặp mọi người vào những cái video tiếp theo nếu mọi người xem video nếu thấy hay thì nhớ like comment, share và chia sẻ cho tụi mình nữa nha. Tụi mình là YNK Adventure. Xin chào tạm biệt mọi người.